Con người ta muốn khỏe mạnh thì phải có sức đề kháng tốt để mầm bệnh, virus, vi khuẩn không xâm nhập được vào cơ thể. Hoặc nếu có xâm nhập vào thì sẽ bị tiêu diệt. Đây là chức năng của hệ miễn dịch. Một trong những yếu tố giúp cho hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đó chính là hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết là một phần của hệ miễn dịch của động vật có xương sống, chống lại mầm bệnh, các dị vật và các tế bào biến dạng, trong đó có tế bào ung thư. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, nó cũng là một phần của hệ tuần hoàn có nhiệm vụ cân bằng thể dịch, hấp thụ chất béo. Nó bao gồm bạch huyết, mạch bạch huyết, mô bạch huyết, hạt, mấu bạch huyết, hạch bạch huyết, hạch họng, lá lách và tuyến ức. Trong khi dịch bệnh đang và sẽ tiếp tục hoành hành, cụ thể là thời gian gần đây ở Hà Nội, dịch sốt xuất huyết lan tràn thì việc tập luyện làm mạnh hệ bạch huyết, hệ miễn dịch là điều cấp thiết cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Ngoài tác dụng làm sạch, tăng cường, thúc đẩy một cách hiệu quả nhất quá trình làm việc của hệ bạch huyết, trong bài tập này còn có rất nhiều động tác hỗ trợ mạnh mẽ khắc phục các chứng đau vai, lưng, gáy, cổ. Các tổ hợp động tác giản dị, hiệu quả, có tác dụng thông hoạt phổi và điều hòa khí huyết, kết nối tâm thận, tăng cường chuyển hóa gan mật, nhuận tỳ vị, trong sáng tinh thần, giãn mỡ, can cơ xương, làm trẻ hóa bộ khung cơ thể, làm cân bằng trẻ hóa nội tạng. Bây giờ